bóng hoàng vì hôm nay thịnh bóng hoàng vì thân ngôn khẩn đạo đăng nhang phụng thờ trong kinh có chữ nam a di đà phật hoàng vô chấm đồng hoàng người có phép thần thông quang sông nhan thập cờ diệu quang miêng chiếu từ trung hạ tích tăng cung dạng kim phùng hoàng lân thanh chúa thiên trung vương một lối lên tiên quan hoàng mười con giờ gót chân hoa phai cỏ kết vạn cảnh xuân quạt trầm bút ngọc mực à, thiên tâm bút pháp tinh quán hoàng mười họ mấy vần vần họ bút đề thơ quan hoàng mười ngày xưa ăn trăm họ thiên hạ âu ca chúng con hưởng thái bình bình kiệu sắp đặt sẵn giữ quan hoàng thập ông lên làng du du xuân trông lên đỉnh giáp non thần thấy quan hoàng thập người đang du xuân ở trên hàng